giai đoạn 1 của dự án, tỉnh Quảng Ninh hoàn thành 4 làn xe và đưa vào khai thác từ đầu năm 2022. Đường bao biển Hạ Long Cẩm Phả khởi công vào tháng 8 năm 2019. Điểm đầu kết nối với đường bao biển Trần Quốc Nghiễn ở thành phố Hạ Long. Điểm cuối kết nối với cảng km 6 ở thành phố Cẩm Phả. Đây được xem là tuyến đường du lịch ven biển hiện đại, độc đáo ở Việt Nam bởi có sự kết hợp của núi rừng và biển. Ban đầu, đường thiết kế 4 làn xe, rộng 18m, mức đầu tư là 1.364 tỷ đồng, thông xe vào tháng 1 năm 2022. Tuy nhiên, để đảm bảo đồng bộ với tuyến Trần Quốc Nghiễn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã điều chỉnh quy mô lên 6 làn xe, nâng tổng mức đầu tư lên 2.290 tỷ đồng, bằng khoảng 1 phần tư tổng thu ngân sách của thành phố Hạ Long. Tuyến đường có chiều dài 18,7 km, được đầu tư bổ sung thêm hai làn xe ngoài cùng, bổ sung các hạng mục hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông, cầu nối giao thông khu vực đèn chiếu sáng. Ngoài 6 làn xe, đường bao biển này còn có vỉa hè mỗi bên rộng 5 mét, hệ thống thoát nước dọc tuyến, trồng bổ sung cây xanh với các loại trà là, bàn tím, hoa giấy, khánh thành sau 8 tháng thi công. Dự án giai đoạn 2 này bao gồm có 8,1 km đi qua thành phố Hạ Long và 10,6 km qua thành phố Cẩm Phả. Này được đưa vào sử dụng chính thức. 18,7 km vừa được mở rộng, hoàn thiện, tạo thành trục cảnh quan đồng bộ 6 làn xe, dài hơn 30 km, từ cầu Bãi Cháy, thành phố Hạ Long đến trung tâm thành phố Cẩm Phả. Điểm nhấn của công trình là hai ống hầm xuyên núi, dài 235 m. Mỗi ống có 3 làn xe. Tổng mức đầu tư xây dựng là 247,5 tỷ đồng. Đây là hầm đường bộ dài nhất tỉnh Quảng Ninh. Việc xây hầm thay cho giải pháp xẻ núi làm đường được cơ quan chức năng đánh giá là làm giảm thiểu tác động môi trường, hạn chế sạt lở và giữ gìn cảnh quan bên bờ vịnh Bái Tử Long. đường bao biển chạy xuyên qua rừng ngập mặn. Khi thi công tuyến đường này, tỉnh Quảng Ninh chủ trương hạn chế tối đa tác động vào cảnh quan của Vịnh Hạ Long và Vịnh Lan Hạ. Hai bên tuyến đường bao biển Hạ Long cầm phả là núi đá, rừng ngập mặn, biển và các khu đô thị hiện đại, ngang qua nhiều công trình kiến trúc đẹp của Quảng Ninh như bảo tàng, cung quy hoạch, hội trợ và triển lãm, Tuyến đường còn kết nối hai di sản Vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới và Vịnh Bái Tử Long, di sản ASEAN, tạo bước đột phá về không gian phát triển kinh tế xã hội, nhất là du lịch, của hai thành phố trung tâm của tỉnh là Hạ Long và Cẩm Phả. Tuyến đường vừa góp phần giảm tải lưu lượng giao thông trên quốc lộ 18, vừa tự thân là một sản phẩm du lịch độc đáo, khác biệt của tỉnh Quảng Ninh gắn với bảo tồn di sản thiên nhiên Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long, hệ thống rừng ngập mặn, núi đá vôi đặc sắc. Với tính chất như vậy, tỉnh Quảng Ninh tự tin đường bao biển Hạ Long Cẩm Phả là tuyến đường đẹp nhất Việt Nam. Dự án đường bao biển Hạ Long Cẩm Phả có vai trò và ý nghĩa quan trọng trong tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025 định hướng đến năm 2030. Tuyến đường vừa đảm bảo nhu cầu giao thông, đồng thời là trục phát triển không gian, kết nối các đô thị quan trọng của tỉnh Quảng Ninh, đáp ứng nhu cầu vận tải nội vùng, hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ có năng lực lớn, an toàn, kết nối các trung tâm kinh tế, chính trị lớn của tỉnh. Sau khi đi vào khai thác,